Em à, tôi Tín xin chào quý anh chị nhé. Đây quy trình em à, sẽ bắt à, gom quân và tướng nhé, ông chúa, ông mật tại trên mái nhà đấy các bạn này. Tự nhiên nhé các bạn nhé. Mật em đang lấy rồi đây quy, quy trình đang gom quân và tìm chúa các bạn nhé. Xin quý anh chị xem và ủng hộ. Tướng ra này. Đang tìm, đang phải đốt hương các bạn nhé. Đang đốt hương để tìm con chúa. Ừ, Say mật đấy được nít không biết hả được nít không anh băng, được nít không cái đó thì vắt ra thôi đó tí nó vắt ra tí không cái đó để xem tí một một cái bánh nào đến trường cấy cho mà bỏ quân xem bỏ con đó, có con đó Giờ đang à, đốt để xem con Ê, đừng, đừng lồn láo trong cái số đấy nha Đừng lồn láo Đừng lồn láo nhanh nán nhá Để đó tí xem cái cái nào để làm cầu á ờ, ờ đừng đừng lộn Đừng lồn láo đừng vây vá đâu để không mà làm thì mình tí nằm cầu riêng cho nó Đáng nó anh trường cầm cho nó mấy cái cái cái, cái sáp á tôi nói rồi Đó, cái chập không là bỏ bộ chứ thì sáp bỏ làm nó cứng mình xiên dán nó cứng hơn cái chập không là bộ cái món ở đó bỏ bộ chỗ cái bữa tao mình trong tân cái lăng chứ nó thì đó bị một bánh rồi tôi nhìn một bánh nhỏ nhỏ nó đang đuổi quân đang thử sao hòa bằng đang nhìn thấy quân đang nhìn chưa nhìn thấy tướng quân ít quân nhìn vậy nó quân khoảng được một ờ, chắc một bát ô tô thôi không nhiều đâu đây cách ờ, đang ờ, chuẩn bị tìm tướng để gom quân các bạn nhé quan trọng là con được con tướng thì nó dễ hơn ạ ong đang bay vào vò như quý anh chị đã thấy thì ong đang bay vào mặt em đó. nóng tầm ngõi lên ừ. nóng lên ngồi ngói ngói ngói chưa dở ra anh dở rồi à thế à thế thôi đi coi tướng bỏ dọ đi anh chưa? hả ừ, đứng đấy chuyển cho mũi ở đây để tí nó con quân anh băng đã ra rồi đã xuống rồi nhìn thấy tướng chưa hả chưa à anh cát trong viên ngói à đó ông giờ đang loạn xạ nó bay các bạn nhé em đang ngồi phải ngồi im thíp đấy các bạn này cứ đụng đậy nhiều là nhiều lúc nó chích cho phát đấy mình à, làm gì chắc ăn à, trước mắt mình phải bảo vệ cái mặt các bạn nhé em thì đang công việc nhiều lúc phải review về ong cho các bạn đây nhiều lúc chích vào mấy hôm đi các anh em à, đi uống giao lưu đi nhậu đi nhận công việc anh em người ta cười ông chích thì họ biết khả năng khác các bạn nhé mà bị đánh đập là khác không phải giờ bay kiếp bây giờ thấy chưa Đó, còn một số quân trong nữa anh chưa giúp trong cái kia như quý anh chị thấy thì nhiều lúc phải gồng mình à, quay giữa đám ong các bạn đang ở viên ngói nghi ở viên ngói tướng ở đó đó ong nghi ở viên ngói đấy các bạn nhé có cái dọ rồi có miến chứ có chúa rồi có chúa rồi có chúa ngon nhá anh đoán có chúa rồi bắt chúa rồi một người nên đưa cái mũ cho lão tí nó ngon quân đưa cái mũ bảo hiểm mũ mũ cối á có tướng rồi thôi với tìm, à, tìm cho cái bìa bìa bìa giấy á bìa giấy để nhét à, giữ con chúa chúa lại cái vỏ thuốc á xé vỏ thuốc được đưa cho nó đứa lên luôn để nó nhốt con chúa đó ờ, ờ đó là một xẻo miếng thôi xẻo miếng mà nhỏ thôi đó đó đó à, không cần thôi nó có bề thuốc thì thôi đây là mũ cối đấy thôi hình như mũ cuối để để trên này thôi không để treo chúa vào đó là ong nó vô cái mũ đó tìm cái con chúa là ong nó đảm bảo nó các bạn nhé đây con chúa đấy để để giữ vào máy em máy em đấy tí là nhìn xuống dưới nhìn rúa nó gì to hơn mũ đây mũ đây loạn đưa lên rồi rồi quy trình à, đã gom à, bọn em đã gom à, gần ok các bạn nhé con chúa này đó con chúa đang <laughs> bắt được vua rồi tao biết chỗ nó mà tao ngỏ á đồng hai con chúa vậy không có đâu được hai chúa à để nó bắt nữa anh anh loạn cái đấy yên để yên để yên nó, nó cầm mũ cho não thế bắt tao được để yên nhé hả đủ mà hai chú ấy hai anh chú là tách đàn sẽ đẩy tách đàn tiếp con con con bay đó con chú non cầm cho não mũ thế nó chạy <laughs> ờ hả nhất của hai cục chú đấy thì nó chưa tách được nó muốn tách nhưng mà một ổ hai, hai chú ngày đi lọc tách cơ ờ con con dâm một con đấy rồi một con to hơn là biết thôi đó ờ, rồi hai chú nếu chưa thấy chú <laughs> không biết hoặc có chỗ đắp kim mấy tổ mũ cơ hay bánh rơi xuống cái mũ này bánh rơi xuống bánh rơi Hả? một cái mũ chúa ở đó nó mũ chúa nằm đó nó đi chứ hai chú nó tách đàn nó ừ, đi theo con nó đi nếu mà quay về đây con chủ nó quay về đây là con theo về một, một con chúa nó quay về là thằng sẽ đúng đấy quay đúng đấy anh móc vào chúa chúa đi vào mũ đi con chúa nó thằng mới ra mới tầm bấy rồi con chúa ta này chúa ta rồi bắt chú non ngon hơn chú non đẻ khỏe hơn con cửa to đấy không cho xem bỏ đó Đó, như quý chị đã thấy ờ, số lượng ong nó bay khủng khiếp chưa dưới bu đấy đang bu ông ngói nhá tí nó lên bẻ cái nhãn nó đuổi đi hết vào mũi giờ ổ này hai chuối các bạn nhé hai chuối là sẽ tách như giờ hai chuối là tách nhánh nón ạ tức là ổ đã ít rồi Tên à? Dưới dưới dưới. Dưới đó. Hay là con của nó bay bộ mà không được cái rò nữa chứ. Không được cái rò chứ mấy không phải nhốt chú riêng nữa rõ mô mô lấy rõ đây lấy đây lấy đây anh anh bằng tháo dọ vứt lên đây để xem có chú gom luôn để riêng ra đã bắt được con chúa rồi các bạn nhé rồi một số ong đang bay ở cái máy đi các bạn nở mẹ rồi nhỉ hả nó nở rồi anh không nhìn thấy hắn nở rồi cái tụi ngủ chúa rõ kìa rõ kìa ong nó đứng này chúng ta cứ ngồi yên nhé chưa với 11 con đang tìm vì nó đang mang bay loạn xạ nhiều cái này sao biết được để chút nó mới yên ổn được Ừ. hai chú chúa ra về dự sự bắt được con chúa chúa chú non được thì giết con chúa già đi vì ổ này quân ít quân ít thì xong hai ổ con bắt được đi con bắt được trong thì là con chúa già này con chúa già là đẻ kém đẻ yếu mình lấy chú non để để phát triển đàn ông nó đỡ hơn nhưng mà chắc ăn hơn là con chúa già là chắc ăn hơn biết rồi chú non sợ nó đi thụ tinh nó chết thì mình biết con nó nở mấy ngày đâu mà biết bỏ con chuột nó con đang ăn hơn con chuột nó đang bay ờ, nó, nó, nó à, sao nó cây nhãn kìa hay là con chú nằm ở đó chưa hả sợ con chú non nó bay về nó nằm ấy nó chia đồ không chú... bay theo con chuột nó nữa đó sợ vậy á đâu Mô. lấy đuôi ngói mà ừ. vậy là chuối ở đó hả khả năng nghi chuối chú chú ở đó nhiều chưa con nhiều chưa anh chưa cuốn lên không có đóng để ý cái nhãn như tôi nhìn nó bay vòng quanh cái nhãn á vâng, anh ờ, mấy anh em ngồi dưới nhìn xem mà cái nhãn à, quân đu đông á, là chúa con chúa nằm ở đó luôn á thế nó bay cái ngọn cái nhãn nhiều đấy đấy đúng chiếu không đừng đói không cái năm nay lấp được không bay một con đang bay trước mặt em sợ quá ừ, được một chỗ là ngón này chưa hai chỗ này cái con bay theo con nữa đang ở nùm cây này trên ngọn cây nhãn này thấy nhiều không biết là chưa đến thế nào nữa nó đang bị uh, ờ, hoảng loạn nhé các bạn nhé vì bọn em đang đốt hương này. Thế tỷ là sẽ bố đây. Ừ. vô được nó vô đó hắn vô đến cuốn này hắn vô được một ít mà hắn sẽ vô ừ, nó vô một ít rồi nó vô nhưng mà nhiều lúc nó vẫn chia ra trận cháu chúa kia nó phải chia làm hai đàn ra mà Như vậy là bọn em đã gọi đang gom à, quân vào mũ rồi các bạn nhé Em sẽ làm cái à, một cái video khác để quý anh chị xem à, và ủng hộ kênh của Tony nhé em đang ngồi đây cùng mình giữa đám ong đây các bạn này nhưng ờ, cuối video em ờ, Tony Tiến xin phép dừng ở đây ạ xin quý anh chị xem và nhớ tặng em Tony Tiến một like và bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được nhé quan cảnh ờ, đã gom chúa đã rót dọ chúa vào cái, cái mũ rồi các bạn này mũ bảo hiểm của em đã, đã, đã chốt vào đó rồi đang gom quân nhé đang bị toán loạn vì hai chú ạ đang phải chờ đợi trong khi chờ đợi một cái, cái con ờ, chú non kia nó ở đâu nữa quý chị nhé một con chú non chú già em đang gom rồi em sẽ làm video tiếp theo nhé quý chị nhé xin quý chị ờ, hãy ờ, bấm một nút chuông kênh của Tony Tiến để người đầu tiên nhận được video nhé